viết số thích hợp vào chỗ chấm cho phép chia đây rồi chúng ta bắt đầu học thế nào một đặt tính rồi tính và viết theo mẫu a à, 96 chia 3 9 chia 3 bằng 3 3 x 3 bằng 9 9 trừ 9 bằng 0 Chúng ta đem 6 này xuống 6 6 chia 3 bằng 2 2 nhân 3 bằng 6 6 trừ 6 bằng 0 96 chia 3 bằng 32 88 chia 4 8 chia 4 bằng 2 2 nhân 4 bằng 8 8 trừ 8 bằng 0 đem, Chúng ta đem 8 này xuống 8 chia 4 bằng 2

trừ 42 bằng 3 Bằng mấy gì mấy? Bằng 7 dư 3 ừ. bốn mươi tám chia năm bốn bốn mươi tám chia năm bằng chín chín nhân năm bằng bốn mươi tám bốn mươi tám trừ

chia 4 bằng 38 này 38 chia 4 bằng 38 chia 4 bằng 8 8 nhân 4 bằng 32 9 được Dạ 9 nhân 4 19 x 4 36 8 trừ 6 bằng 2 Vậy chúng ta có kết quả là 38 chia 4 bằng 9 dư được sai ghi sợ a à 80 chia 4 8 chia 4 bằng 2 2 nhân 4 bằng 8 8 trừ 8 bằng 0 chúng ta đem 0 này xuống là đúng là sai 20 mới đúng với số 2 sai

8 lần 8 lần là đúng còn 7 lần là sai đúng là sai sai D19 chia 2 19 chia 2 bằng 8 8 nhân 2 bằng này là sai Rồi chúng ta đã xong bài 2 Tiếp đến bài 3 là khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng. Trong các phép chia có dư với số chia là 5, số dư lớn nhất của phép chia đó là 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. Trong phép chia có dư với số chia là 6, số dư có thể là 1 hoặc 2 hoặc 3 hoặc 4 hoặc 5. Rồi chúng ta đã xong bài 29 Tiếp đến bài 30 Bản nhân 7 Trang 39 Bài này gồm có 4 phần 5 phần một là tính ngẫm hai là số ba là giải đố bốn là đếm thêm 7 Đếm thêm 7 rồi viết số thích hợp vào chữ vào dưới mỗi vạch tiêu số. Năm là cho 6 hình tam giác mỗi hình như hình bên hãy xếp thành hình sau. Tính nhẩm 7 nhân 2, 2 bằng 14. 4. Nếu như muốn làm bài này thì các bạn phải phải nhớ bảng nhân 7, bảng nhân 2, nhân 4, nhân 4 nhân 8, nhân 5, nhân 3, nhân 1, nhân 6, nhân 9, nhân 10. 7 nhân 2 bằng 14, 7 nhân 4 bằng 28, 7 nhân 8 bằng 56, 7 nhân 5 bằng 35, 7 nhân 3 bằng 21, 7 nhân 1 bằng 7, 7 nhân 6 bằng 42. 7 nhân 9 bằng 63 7 nhân 10 bằng 70 0 nhân 7 bằng 0 7 nhân 0 bằng 0 1 nhân 7 bằng 7 2 là số 7 nhân 5 bằng 35 7 nhân 3 bằng 21 7 nhân 8 bằng 56 7 nhân 6 bằng 42 7 nhân 10 bằng 70 6 nhân 7 bằng 42 6 nhân 10 bằng 60 7 nhân 7 7 nhân 7 bằng 49 Một lớp học có 5 tổ Mỗi tổ đều có 7 học sinh Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh Số học sinh lớp học đó có là 7 nhân 5 bằng 35 học sinh Đáp số 35 học sinh Đếm thêm 7 rồi Viết số thích hợp vào chỗ chấm Vào hợp vào dưới mỗi vạch tia số 0, 7, 14, 21, 21, 28, 35, 42, 42, 49, 56, 63, 70. Đây là cộng mấy vào? Vậy dạ là cộng 7 vào. Ừ. Rồi. Cho 6 hình tam giác mỗi hình như hình bên hãy xếp thành hình sau. Bài này thì mình không có làm. Rồi mình đã làm xong bài 20 bài 2, 29 và bài 32 và bài và bài 30. Nếu như các bạn có thắc mắc gì hãy để lại phần bình luận mình sẽ giải đáp cho. Hãy nhớ đăng ký share cho bạn bè cùng học nhé. Chúc các bạn Chúc các bạn học tốt. Cảm ơn các bạn vì đã xem video của mình. Bye bye.